hãy chờ đợi anh nhé Anh sẽ bay về ngày xuân Anh sẽ lau dọn nước mắt bao nhiêu ngày qua em đã khóc không lên Anh sẽ ôm em thật chặt cho đến khi nào em ngủ say Anh xin hứa sẽ không bỏ mặc em nữa đâu Thế giới này thật nhỏ bé Ta sinh ra để dành cho nhau Thời gian sau ngày chia ly chẳng thể mà phải những ký ức ngọt ngào đang nghe nhạc của DJ Trung Tiêu Remix. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. đã bao đêm anh hay khóc ngày nhớ đêm mong vơi sợ rằng em cô đơn mệt mỏi khi phải sống xa anh anh không dám hứa yêu em đến như cuộc đời nhìn thấy nhau nhưng trong anh có đủ sự tự tin để nói với em một điều anh yêu em thương em nhiều lắm nhiều hơn cả bản thân anh sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ cần được nhìn em vui. em hãy chờ đợi anh nhé em sẽ bay về ngày thôi anh sẽ lau giọt nước mắt mang chắc cho đến khi nhau em hình thành Anh xin hứa sẽ không bỏ mặc em nữa đâu Thế giới này thật nhỏ bé Ta sinh ra để dành cho nhau Thời gian sau ngày chia ly chẳng thể mở phá anh những ký ức ngọt ngào chuyện tình yêu đôi dài trong bao ngày nước mắt nếu phải có ngày một trong hai ta buông tay cũng không bất ngờ đã bao đêm anh ngồi khóc ngày nhớ đêm mong vơi đầy sợ rằng em cô đơn mệt mỏi khi phải sống xa anh anh không dám hứa yêu em đến hết cuộc đời nhìn thấy nhau nhưng trong anh có đủ sự tự tin để nói với em một điều anh yêu em thương em nhiều lắm yêu hơn cả bản thân mình anh sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ hãy chia đời anh nhé Anh sẽ bay về năm phút Anh sẽ lau giọt nước mắt mà hiểu ngày qua em đã khóc thương lên kìa Anh sẽ ôm em thật chặt cho đến khi nào em ngủ say Anh xin hứa sẽ không bỏ mặc em nữa đâu Thế giới này thật là bé Ta sinh ra để dành cho nhau Thời gian sau này chia ly chẳng thể mà phá những ký ức ngọt ngào Chỉ làm đôi ta yêu thêm say đắm hơn xưa về tình yêu Tình yêu anh trao em rộng lớn Nhiều hơn bao bao nhiêu ngày qua em đã phát sưng lên kia anh sẽ ôm em thật chặt cho đến khi nào em ngủ say anh xin hứa sẽ không bỏ mặt em của bao đau thương nắm tay anh đi cùng anh nguyện một đời cô đơn trong bóng tối 何